干嘛的？ Hindi ay saan lành mình có cái bắt đầu thằng bé thằng đang hôm lại tập kéo kami. Hmm.

Dịch mòn phong không? Mai mò này.